lời đầu năm ba viết cho con trên quê hương khói lửa dạp mòn ba vẫn miệt mài thân chinh chiến nên biết rằng con chẳng được vui ngày đầu năm sẽ vang tiếng cười lời đầu năm tha thiết bao lo cho con vui để gọi là con người nói rừng mùa xuân đâu có chỉ còn đây những vỏ đàn một mai quê hương không còn chinh chiến ba sẽ về bên con bỏ đi ngày tháng mỏi mòn lời đầu năm theo vương theo cho con vui để gọi là sampah lời đầu năm ta thiết bao lo cho con yêu để gọi là con nơi nói rừng của xuân đâu có chỉ còn đây những vỏ đạn đồng với loài hoa hư không mùa xuân có hoa có cỏ con vui đầy tuổi ngọc ngàn một mai quê hương không còn chinh chiến ba sẽ về bên con bỏ đi ngày tháng mọi mòn lời đầu năm theo con ơi để gọi là con ba chỉ còn niềm tin sau vui con hãy chăm chỉ học nên người nơi miền xa ba vui ba chỉ còn niềm tin sau vui con hãy chăm chỉ học nên người nơi xa ba